à, tiếp theo đến phần thông tin giới thiệu này à, phần thông tin giới thiệu là chúng ta ít nhất là 500 ký tự anh chị không hiểu anh chị cũng bấm vào đây bấm vào để nhảy sang một tab mới chị đọc nhé à, chúng ta ghi nội dung như nào cho phù hợp rất đơn giản thôi <clears throat> đây là họ nói này thông tin mô tả này đúng ngành nghề của chị nhé sản phẩm à, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh này và không có hiểu lầm và không chứa những ký tự không phù hợp gây phản cảm và không chứa những ký tự đặc biệt nhé là thông tin mô tả phải liên quan đến đến tên ảnh đại diện ảnh BOA và website được chèn thông tin mô tả phải đảm bảo tính pháp lý về quyền sở hữu đó, với website này chị chị Thủy có rồi đúng không thì sau đó chúng ta sẽ chèn phần website sau đó rồi, bây giờ chúng ta sẽ cập nhật thông tin đó, chị ờ, chị Thủy demo cho mình đi chị cập nhật thông tin nó chỉ đến thôi cái này sau cái này sau sửa nhé chị nhá sau khi duyệt nhé là mình sửa được những phần thông tin giới thiệu này tiếp theo này sau đó là để không mất thời gian của anh chị này là chúng ta sẽ viết phần nội dung này sau anh chị nhá 500 ký tự nhá để chủ trì cho mình thì những cái phần này nhé phần này sau khi duyệt xong anh chị sửa được nhá rồi anh chị chọn tỉnh thành phố cho mình ví dụ đây là sản phẩm là ở Cà Mau ở, ở gì ở Cần Thơ đúng không chọn quận là chị chọn rất bình ở quận nào Ninh Kiều rồi nhập số nhà giúp mình và chị Quyên chú ý nha chị Quyên là à, theo dõi nhé bởi vì những cái phần này mình sẽ ghi lại màn hình rồi nhưng mà vẫn phải theo dõi phần này nó quan trọng lắm ở ờ, ngay xe đi làm những cái này nè, chị biết làm chị là cứ hay bị hay bị khóa <laughs> suất cái Cần Thơ nhá đó mình ghi nhanh hơn đúng không đây là phường nó mình có ghi đó là phường rồi chỗ này này chị này phần mô tả là ít nhất hai cái ký tự đúng không đúng rồi của cà mau chính gốc và các đặc sản của cần thơ đồng bằng sông cửu long sông cửu long ok rồi cửu hỏi đúng rồi ok tạm thời như vậy đi ok chúng ta sửa lại rồi xong rồi à, ảnh đối diện này phần ảnh tối thiểu chị là kích thước là 150 trăm 150 pixel là hình vuông chị nhé đó anh chị bấm xem hướng dẫn này anh chị cứ xem hướng dẫn cho mình thôi từng bước một anh chị làm nó nằm ảnh đây đó logo này hình ảnh phải là logo chính thức của doanh nghiệp chị Thùy có logo của, của doanh nghiệp rồi chị up lên cho mình nhé và không được sử dụng hình ảnh sao chép của, của tính năng và là gì không được sử dụng logo đã được bảo vệ bản quyền tại những khi chị copy những cái bản quyền của người khác không được nhé anh chị tải trên mạng về đó thì cũng không được và không được sử dụng hình ảnh cá nhân đó, đăng cái mặt này lên không được nhé và không được sử dụng hình ảnh liên quan đến nội dung chính trị quân đội không được sử dụng hình ảnh liên quan à, hình ảnh sản phẩm liên quan đến thuốc lá tầm mắt thuốc lá ấy nhé các loại thuốc à, vân vân vũ khí và tại sao làm cái này này anh chị phải kiên trì nhé <laughs> đấy bây giờ ví dụ là mình sẽ lấy một cái ảnh đại diện cái này ảnh sau này chúng ta thấy được nhé đó anh chị lấy demo cho mình đi kích thước là 150 150 pixel nó nhỏ chị Thùy có cái logo của công ty chị bỏ vào đó đó logo đó màu vàng đúng không? rồi ok đây là cái chọn bộ ảnh đúng không sau đó là anh chị có thể di chuyển mũi tên này nó phóng to ra này hoặc là thu nhỏ lại nhé đó thì đây là gì logo của chị chị Thùy đúng không sau khi chị tạo xong nha chị bấm đồng ý thì cái này sau này mình sửa được nhá anh chị yên tâm ảnh bia này ảnh bia kích thước rất là vui được tuyệt vời nó khác hoàn toàn so với chỗ fanpage facebook như nào ảnh biệt kích thước là 320 x 180 pixel đó pixel và chúng ta lại xem hướng dẫn xem họ nói gì là cũng không vi phạm rồi cũng vân vân cũng vậy thôi anh chị ạ nhưng anh chị vẫn phải đọc cho mình đã làm là chúng ta làm chuẩn từ đầu à, quyết định hình ảnh này phải là logo chính thức của doanh nghiệp tổ chức hoặc bảng hiệu vân vân là không được sử dụng hình ảnh sao chép <laughs> cũng giống như vậy thôi anh chị ạ mình sẽ lấy nhé mình sẽ lấy một hình ảnh à, bất kỳ đi thì sau này anh chị điều duyệt anh chị sửa được nhé nó chị chị thùy tạo ra một cái ảnh bất kỳ nhớ kích thước nha thì mình sẽ có một đoạn video nó giới thiệu cho anh chị là cách làm video ở trên Zalo A nhé đó mình sẽ là kèm ở trong khóa học này luôn tạo đúng kích thước chuẩn SEO luôn chuẩn như vậy để chúng ta up lên nó chị bấm chọn đi đây là một cái hình rất tuyệt vời đúng không sau đó chị bấm đồng ý cho mình nó báo này dung lượng ảnh tối đa là 15 mb nhé kích thước ảnh tối thiểu là 320 180 pixel đó, anh chị yên tâm nhé mình sẽ làm một cái video kèm đính kèm để chị biết cách làm ảnh nhé bằng phần mềm Canva bấm đồng ý này bước tiếp theo này này chị à, hãy bấm cho mình là nút tạo nhé anh chị hãy kiểm tra một lần cuối cho mình là xem là danh mục hoạt động này tên OA đã đúng chưa giờ thông tin giới thiệu đã chuẩn xác chưa địa chỉ doanh nghiệp đã đúng so với giấy tờ chưa và ảnh đại diện đã chính xác chuẩn chưa 150 pixel nhưng 150 là hình vuông chưa và ảnh bìa đã đúng kích thước này chưa 320 x 180 pixel chưa đó và mình nhắc lại này mình sẽ đính kèm một đoạn video hướng dẫn chị tạo cái kích thước ở trên một phần mềm rất đơn giản ở trên miễn phí ở trên internet canva.com mình sẽ làm video với chị hãy nhớ xem nhé đính kèm đoạn bài học này và sau đó mình bấm vào phần tạo tài khoản của bà và tạo xong anh chị đợi ồ oh, đang chờ duyệt chúc mừng anh chị là gì chúc mừng chị Thùy đã được tạo thành công tạo thành công một cái shop của mình là cua cảm ơn anh Thái và OA của bạn đã được duyệt này đang được duyệt đó gọi là thời gian dự kiến là 7 ngày làm việc đó ngày nghỉ thì họ không làm việc nhưng hôm nay là ngày hôm nay là thứ hai thì ngày mai họ vẫn sẽ duyệt cho chúng ta khi chị tạo những shop vào thứ bảy chủ nhật ấy thì như chị hỏi là thầy Bình ơi là khi em tạo shop xong là tạo sao không được duyệt bởi vì anh chị làm đúng ngày nghỉ của họ nhé thì thứ hai họ sẽ duyệt đầu tuần buổi sáng